thêm bốn á bốn này là bằng với ông này à? một hai ba bốn thêm năm ông này 9 triệu cân mẹ đèn thế đen được quả 8 thì đen thui như này đánh cho được 8 ờ. điểm đen thui bắt cho được bắt đi 8 điểm bắt đầu bắt, bắt ông ông cầm bắt đi cầm bắt đi được đây 9 triệu tôi ông chung được vẫn như mọi khi nhá đấy nhà tôi thì nó cứ thoải mái thôi ông đấy bánh đấy sữa đấy đêm đói thì ăn dạ, thế thôi thôi ông đừng làm cái trò mèo nhá bỏ ra mấy đồng lẻ mua ba cái cái, cái cái bánh cái trái cái quả trong này ăn của tôi mà tôi mà đóng mả tiền ở giữa thì thôi ông đừng có chơi nữa người ông ta, cho nói kiểu gì ấy người ta chuẩn bị đến nhà người ta chơi người ta không thu hồ người ta chuẩn bị như thế là chu đáo rồi ông nói thế là không được đâu đúng không không thua nhiều cô nhiều hay cô ít là do bài mình đen thôi chứ không phải là là do cái bánh tái hiểu không đây ông thích gì ông, ông ăn nó không ăn thì ông ngậm mẹ mồm đánh nói kiểu gì ấy hôm nay này ra chơi trước khi chơi mình cứ đếm bài đầy đủ đúng năm hai cây chơi xong mình, chơi, chơi xong mình lại đếm lại lần nữa đấy tránh ờ. trường hợp phao bài các thứ ok anh em ok à, giao tương này không phải là nháo xong thì chia luôn đâu nháo xong đặt xuống này cắt đầu cắt đít này các, các kiểu các con là đều ấy này cho anh em mình chơi đấy đấy đấy cho nó xanh chín nha còn ông ăn thì ăn mà ông không ăn thì thôi ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một kệ mẹ ông ông sang nhà thằng Quang chơi đi nửa đêm không đi mua thuốc được nó bán nhiều thuốc 100 nghìn đấy ông mua không con chả mua thịt mẹ mà lên đây thuốc hút toe mồm bánh ăn ngập mồm sữa thì uống lúc nào uống trái cây thì ở tủ đấy nói nhiều lắm vào đi ok chưa nay chơi ẩm đấy nhá cái gì cũng được thế nào cũng được đấy anh em chơi thế thoải mái ông này nói mất nói mất quan điểm đi chuẩn bị như thế chú đáo quá đấy nhà bỏ triệu ra làm cái nhá cúp đi công chuẩn bị như thế rồi còn nói câu chuyện ăn luôn chứ còn gì nữa 9 điểm ăn rồi mẹ làm nó phủ đầu mình ngay thì nó ăn ngay thật ừ à, mấy ông đỏ được mãi à ngày nào cũng đỏ à? thắng hay thua là do đỏ đen ở đây là... đây ai làm bài đâu làm bài giỏi lâu đánh cờ đánh bài thì cốt đỏ bứt cỏ cốt sắc liềm thằng nào đỏ thì thằng ăn thế rồi đánh liêng này thì đòi hỏi đầu óc một tí nữa đầu cánh vỏ mẹ sẽ sớm chọi chơi cá thai không cá thai là ba điểm vỏ mẹ ca thai cá mình thêm ai nay đỏ đấy các ông có vào tiền đâu mà biết đỏ hay không đỏ cứ vào thử là biết ngay mà người tôi không đánh là đỏ rồi đúng không đen là ông đỏ ừ. ông đừng lo tiền nhưng mà gắt đi cho khỏi đỏ thôi để đấy ờ, xanh chín còn gì nữa là cái đấy mới rồi e là lên đánh bài nếu có ba điểm bài bỏ thôi hai triệu cân cân á ừ, cân thôi hai triệu cân thôi được rồi mấy bảy bài tám rô ừ. rồi tám quy rô cơ to nha rồi ăn lâu rồi ừ. Âm tay kia Đấy, Âm 2 triệu đi Tôi âm 1 triệu Tôi cắt Âm này rồng Tôi, tôi là bốc bài cuối cánh mà phải đánh luôn à Thế thì ai chơi được Không đánh này thì khó thế nhở Đi Ông này đánh đi, À, đến tôi đánh luôn à? 1 4 triệu mới cắt này. 2 3 4 triệu. 4 cần vù cái không cân thôi hai triệu cân kia đây một điểm à? một điểm thì bỏ đi còn gì nữa bảy thôi bảy chết rồi đây tám ăn được bán đầu tiên này bán đầu tiên trong cuộc đời này mất cỡ hai triệu thôi ăn cả mài từ từ bình tĩnh không cái này bình tĩnh tôi nhặt bài tôi chưa đàng hoàng ăn nãy giờ từ nãy giờ tôi đang ăn bán nào đâu đấy tôi bảo nhà này mà à ông kia ăn được bán nào ăn được bán bán đầu cũng nói rồi ba bốn ván liên tục bán nào loại đúng là mồm móng điêu mất gian tự nhiên nói câu đầu đầu trận đấu giờ anh em thấy mất đoàn kết chưa Ôi trời ơi Bỏ ơi Này đi tịt bỏ bốn điểm bỏ 4 triệu mới cân triệu 2 triệu thôi mà ừ. triệu này hai bốn một Thêm ba triệu đi một hai ba ba triệu một cân đúng không ừ. một hai thêm ba triệu mẹ ông tám điểm tôi bắt ngay mặt ông luôn này đây này tám tám này là cơ tám là như này này ờ, đúng không Nó là thắt cổ đấy. rô luôn đấy là thắt cổ đây chín này chín bốn cơ thôi tám đấy gọi là tám thắt cổ nghe chưa ăn được đây thế bây giờ bài ai chia bài đỏ lên thì ăn gặp nước thì chơi chứ còn trò mèo ấy lại trò trò chó cái đó đây cắt như vậy thì cô mà thánh như vậy ai làm được cô đi kiểu gì bốn điểm bài toàn ba bốn đánh thôi bao vâng à bỏ rồi nhà này hai triệu mất nào mấy nào bao nhiêu thêm bốn thêm 10 triệu nữa bán sau ừ, bán con nước nó lại thêm lại, gì lại, lại, lại, không đánh nữa mới, mới, mới, mới chán một nhà hai à? ba một triệu đấy bốn một năm có đầy đủ đấy sáu bảy đấy cái gì đấy ẩm ẩm ẩm hai triệu ấy mở chán này ẩm bao nhiêu hả ông có ẩm không ẩm trống không trống làm gì ông ẩm ẩm trống ấy không à thì ẩm trống thì ẩm trống tiếc gì có lợn què 4 triệu cân à? Ui, to nhỉ to to gì đẹp thế chân đẹp quá cân rồi ăn đi không rồi. ông bạn ăn đi có nha cả cân 4 triệu cân ừ cân phải xem váy thôi hai triệu là cân thôi mà đúng không ừ. 2 triệu thêm 2 triệu ừ. Rầm tôi là mấy được cân tôi hai triệu cân đúng không không thêm hai mà thêm hai ôi thêm hai tôi hai triệu à, cân thôi đúng không thế nhưng mà bài này có có có có ba điểm có đánh không nhẹ nhàng hai bài này ông này lên hai điểm đúng không lên hai triệu thì nó cũng chỉ tầm 7 điểm thôi ông này chỉ 7 điểm thôi họ đánh nó xong ra đánh nhanh lên ông ơi tốn thời gian không phải chỉ 7 điểm thôi nhưng mà thôi bài mình 4 điểm đã bắt được bỏ 7 điểm thôi. không phải 7 điểm thôi đúng rồi đấy nói đúng rồi đấy 2 triệu thêm 1 triệu đấy, 7 điểm thêm 1 triệu thêm 1 triệu á ừ. đây là thêm 1 triệu thêm lại 1 triệu Ôi đánh như này cân thôi gì cũng nhiều tiền đúng không cân á 9 điểm thì cân thôi đấy 7 điểm này có con 7 đúng rồi đấy nói con 7 là đúng rồi đấy bài đỏ nhỉ 789 ừ. đấy chưa mới đầu vào phù mình đỏ thế đẹp đấy 789 may ấy. may thêm một triệu may cần ấy để mà thêm hai vòng nữa thêm mấy chục ông như thế là vẫn là đen đấy ông như thế vẫn là đen đấy đủ gà cho nhà kia vào đây gà đây đây chơi đi 1 triệu 2 triệu 3 triệu 4 triệu đủ có ẩm không sợ cái gì nhỉ sợ gì mùa xuân này không ẩm đúng chưa đủ chưa đủ chưa đúng rồi ông ẩm 2 triệu đúng không còn gì nữa ông đen đấy ông lên liêng mà không gặp tôi thế là đen thì không phải đỏ đâu hai ba bốn cân cân à? ăn được tôi một mã đen tôi bao nhiêu vậy bao nhiêu cân này hai triệu ông này cay tôi mà cay thì tiền giữa ăn được thì ăn như... thêm bốn thêm bốn á ừ. thêm bốn thật không thêm bốn đúng không một hai bắt không ba bốn này bốn này là bằng với ông này à? một à? hai ba bốn thêm năm ông này 9 triệu cân mẹ đèn thế lên được quả tám mày đen thui như này đánh cho được ừ, cái gì cái gì mang mắt ờ, bắt cái không được cái gì một tí không 8 điểm đến thui bắt sao được bắt đi 8 điểm bắt đầu bắt bắt không ông cầm bắt đi cầm bắt đi đưa đây 9 triệu tôi ông chung được không 9 triệu thế ông đưa đưa, đưa ừ, triệu thôi mẹ thì nhành đây ăn sao được bài của nó nó thêm 5 triệu ông thêm 4 triệu thêm 5 triệu rồi ăn sao được 9 triệu vào cân chung nửa chung cái gì ông hằng chung hai triệu thôi tôi bắt ông này tám 8 không được 8 đâu mà ông bảo gạo ăn đi tôi cũng thảm nào bài ông bài ông bài thôi, bài tôi đã ngu bài tôi đã bỏ 5 triệu rưỡi 4 triệu cân này đây này astro đấy ít ra nó phải bắt thôi không quan tâm nữa 8 giờ lên là 8 astro nó ăn mình rồi tự nhiên ông thêm 4 triệu mà tôi tôi dám thêm lại 5 triệu mà bài tôi không có gì không ông không đánh không, không, chưa đánh liên bao giờ long lưới thế là là, là xanh chín rồi đúng không bạn ấy đến át quy cả át quá ờ, mà ít ra là như thế bao nhiêu cân hai ba hai triệu cân hai triệu cân đấy thêm 5 triệu gỡ gỡ gỡ gỡ tôi Thôi ông này thì cân cho ông ấy thôi Tuổi gì mà ông ăn mình Mở ra Cân như ngửa thôi 3 điểm Biết ngay là cái ở đây này 9, 39 là lâu rồi Chán chín không ăn thì cái gì ăn Phủ hai bát Đánh như đếm điểm Mệt người thôi Bắn cái 8 điểm này mắc ông này Ông này ván trước mình 9 điểm Ít nhất là 9 điểm Ván này 3 điểm cái 5 triệu cũng không trôi Vẫn gặp ông này 9 luôn Bán trước ông này liêng đi liêng về chín đúng không? Bán trước là liêng quy gã Rõ ràng đi liêng về chín rồi. Bao, nhiêu cân đấy? hai triệu thôi. Vẫn thêm 5 triệu tiếp, 2 triệu cân. Cái à? à cái không không biết, cứ thêm 5 triệu đấy. Ông mấy điểm? Nhân đôi. Tôi ông đo. 10. Ông đo. 10 cái gì đây? Nó cái chịu thôi bà mình có điểm đâu mình. chưa đây đang đang còn thiếu thiếu thiếu một một một, một triệu tiền ảo này ừ. chưa ok đúng chưa đủ rồi khổ tôi phải đếm một triệu hai triệu ba triệu bốn triệu bây giờ thiếu à? ai chịu cho tôi tôi cái chịu ai chịu tôi ẩm hai triệu ẩm hai triệu tiền đâu ra tiền đâu ra 4 triệu rưỡi ông ăn gian vừa thôi cuối cánh bốc bài đánh khó chịu thật mấy triệu là cân nhỉ bốn một hai ba bốn tạm thời cân đó mới lại là có hai con thấy chân liêng đẹp đẹp hai con mà mà mà mà đã cân rồi chín rồi cái gì ấy quyền của tôi hai triệu cân này đánh thế để lộ đỡ lộ bài hai triệu ôi chết mẹ rồi có nhà thêm rồi nhà kia đánh đi phạt cái tội là không nặn hết rồi rồi ờ, đòi thêm đây hai triệu là là là, là được đúng không đấy là đúng không tuổi láo đây cũng thêm hai triệu bằng là 4 triệu với căn nhà kia 4 triệu căn đấy vẫn cân thiết gì hay 4 triệu đủ bốn này thêm lại 2 triệu cho gọi là có phong trào rồi thêm 2 triệu mình có 4 triệu cân à Có nhà nào thêm 2 triệu nhà thêm to to đi đi 4 triệu cân đây Thêm 3 triệu Này Tôi... 5, 5 triệu cân này 5 triệu cân 2 3 4 5 triệu cân Ông bạn nói thêm bao nhiêu? Thêm 3 ba ông 5 triệu cân là đúng rồi đấy ngày tôi mai lại ba ông đánh nào tôi đánh như thế ừ. 6 ừ. triệu cân đúng không làm khổ người ta sau là gì không có nhỉ không có nữa thì nó bỏ từ đầu luôn hai này ba này bốn này rắc, rắc. 5 này 6 đủ vòng chưa chưa đủ vòng đúng không như này là đủ vòng này Đấy, thêm 2 triệu thêm 3 triệu đi cho đủ vòng đúng là gì thêm 2 3 triệu gì khó đánh lắm cân thôi ở nhà thêm 3 triệu ông phải thêm 6 triệu chứ 6 triệu ừ 6 triệu cố gắng cân triệu. cân là yếu đuối rồi 6 triệu thì cân thì đánh được bao nhiêu à, bao nhiêu là cân nhỉ ông 3, 3 triệu, triệu rồi thêm cân thử đi sợ ở nhà này thôi thêm bạn 5 triệu ôi rồi thêm 5 triệu á hai bốn sáu 8 bài này khó nhỉ cứ thêm hai ba triệu làm gì thêm phát 5 triệu thế hay là bỏ bỏ đi còn khó ăn rồi năm này một hai ba bốn năm thích năm thì thêm lại 5 triệu đấy tổng 10 triệu cái cân á ừ, ờ, 10 triệu cân nhẹ như đồng hồng ờ, ba bốn năm được mẹ liêng này bỏ thế thì đánh với ai nữa liêng bây giờ gặp uh, bỏ đúng không bỏ tôi cân bây giờ gặp thì phải cân phải phải phải bỏ ba triệu to à bao năm to lắm đây cầm bài tôi mà làm tuôn này 50 đúng không à, ờ, 5 triệu là cân đúng không ừ. 8 ừ. chín 10 đẹp như ở trong tanh nhưng mà cần xem bài ông làm gì ui 10 cái cu cái gì đẹp thế bài là riêng này 10 cái cu ơ kìa đấy bài ông ngồi đấy ông ông không ăn một miếng nào đúng không từ nãy giờ không ăn bánh một miếng nào đấy nó chỉ gặp thôi chứ bài nó gặp thôi áp tròng nhìn xuyên bài đây là những kính ờ, mẫu kính áp tròng nhìn xuyên bài loại đời mới nhất bây giờ đây thì cái kính áp tròng ấy là nó nằm ở trong này đấy nó khi mà mà, mà vào cuộc chơi thì mình đeo vào trong trong mắt của mình đối phương nhìn vào không biết là mình đang đeo cái kính hay là cái gì cả nhìn vào mắt của mình như là một cái mắt bình thường tôi không có cái gì cả đấy là cái cái, cái đầu tiên và khi mà đeo kính xong ấy thì nhân vật của chúng ta sẽ đọc rõ từng con bài con bài đây ví dụ đây nhá tôi sẽ đưa kính vào trong cái camera để các bạn nhìn thấy rõ này đây con này con mấy chín chín này năm năm tám tám mười sáu bốn chín hai nếu các bạn bảo đây là sắp xếp và tôi đọc trước thì là đây mày đưa vào mắt này mày không mày không mày không mày đấy mày đưa vào mắt này đó vậy con này con mấy ba k 8 k 6 đấy là cái cái cái kính áp tròng và cái kính này nó đi kèm theo bài tuy nhiên là bài thì nó giống y chang như bài ngoài chợ đấy mắt thường nhìn vào nó không có cái gì khác biệt cả à, không có gì khác biệt cả nó như bài bình thường và bài nó có thể làm mẫu bài đỏ bài xanh bài rồng bài tất tần tật các cái mẫu bài ở trên Việt Nam hay là một vài mẫu bài ở Hàn Quốc Nhật Bản Đài Loan thì người ta có thể đều làm được hết và kính đây bộ kính cao cấp nhất bây giờ nó là cái này đấy có loại có có có có, có đèn và không có đèn đấy không có đèn này thì nó sẽ áp dụng gửi cho các ờ, đại lý bên ờ, nước ngoài còn những cái loại có đèn này thì gửi ở Việt Nam đấy là cái, cái kính áp tròng anh em nào cần tư vấn cụ thể hơn chi tiết hơn thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại ở trên màn hình ok chào tất cả anh em